Ví dụ số 1 chúng ta cùng đọc đề nhé. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu là là sai. Ta chú ý từ sai nhé. À, bốn đáp án A, B, C, D. Được chưa? Chúng ta cùng bắt đầu đọc nhé. Ví dụ 1. Ánh sáng trắng là tổng hợp, hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. Chính xác chưa? Đúng rồi, đúng ạ. Tổng hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc. Chính xác đáp án A đúng. B ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính chính xác luôn nhận xét này thầy đã nói trong bài giảng về lý thuyết rồi c hiện tượng chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng đáp án d ánh sáng mặt trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng vậy thì tất đồng cái biết ngay đáp án nào sai rồi đúng không ạ ánh sáng mặt trời đây là làm trong thí nghiệm rồi nó là ánh sáng trắng rồi còn này sẽ đơn sắc sai rồi đúng không ạ như vậy ví dụ một sai đáp án D đó sai ở đâu thì nhấn lại nãy nhá ba đáp án A B C đều đúng rồi còn riêng thằng D ánh sáng mặt trời phải là ánh sáng trắng không thể là đơn sắc được được chưa các em rồi ví dụ một khá là nhẹ nhàng